em đi làm về à em đi ước bé về à, thế nhá chị hỏi này tức là mọi hôm giờ là chị em mình đã trao đổi uh, em học từ tháng 4 đến tháng 9 rồi đúng không trao đổi rồi. nhiều rồi nhưng mà uh, chưa gọi video đâu hôm nay mới gọi video thứ nhất là để uh, gặp mặt nhau cuối khóa học này thứ hai để dạ. chị uh, trao đổi xác nhận lại mình vài thông tin sau khóa học á nhá yeah. Dạ, mình là thanh này mình ở cần thơ đúng không dạ yeah, đúng rồi ừ, mình ở cần thơ này uh, xong là xem nào mình khóa học của mình là sản xuất thương mại đúng nhỉ à đã sản dạ. xuất xuất khẩu đúng không ừ. em có thể chia sẻ thêm mặt hàng của em là gì không tất nhiên là chị nắm được rồi nhưng mà chị muốn mình chia sẻ thêm á chia sẻ thêm để cho các bạn đọc các học viên khác có thể là là là nắm bắt thêm á dạ à, bên em chủ yếu là sản xuất chả cá chị chả cá đúng không ừ. Dạ, có dạ, bán rồi. trong nước có xuất khẩu đúng nhỉ dạ đúng rồi ờ ok đó thế thì là cái thời gian học của mình là chị nhớ là mình đang à từ tháng tư ờ tháng tư hôm nay là khoảng tầm tháng 9 là mình cơ bản à, hoàn thành khóa học rồi đúng nhỉ yeah. Dạ. ừ. yeah. Dạ. thế thì em thử xem xem mà hôm nay à, mình đã làm đủ báo cáo tài chính này báo cáo quyết toán này của công ty nhất tâm á đúng không yeah. Dạ. ừ. yeah, đúng không? Ờ, xong rồi báo cáo tài chính báo cáo quyết toán rồi biết in chứng từ sổ sách rồi thì công ty mình yeah. cũng chỉ được biết là em chuẩn bị à, quyết toán đúng không Yeah. yeah, tới chưa có quyết quyết định nhưng mà sắp tới là chuẩn bị quyết toán thì mình có đã tự tin chưa tự tin dạ yeah, nói chung là sổ sách em cũng ổn hết rồi ừ. Ờ, nên em cơ bản thì em cũng không có còn cái gì phải lo lắng hết chị ừ. cơ cơ bản là mình nắm được cái kiến thức á, ở quy trình làm á, thì sau này là em tự tin để giải trình nhá tự tin giải yeah. Dạ. trình theo đúng kiến thức mình đã học thôi va chạm thôi nhá yeah. thì dạ. tất nhiên là tùy tùy từng cái cơ quan thuế có cơ quan thuế thì xoáy vào vấn đề này cơ quan thuế thì dạ. xoáy vào vấn đề kia tuy nhiên thì mình cứ nắm vững kiến thức thì mình sẽ gọi là giải trình được khi mình giải định ừ. được thì cái ờ, số tiền ờ, của nó bị cái cái cái ờ, vấn đề xuất toán nó sẽ giảm nhẹ rất là nhiều đúng không loại trừ đó dạ. thứ nó vâng, phụ thuộc vào sự giải trình của kế toán nữa đúng nhỉ ừ. nó là hợp lý hay không đó thì em cũng đã tự tin như thế rồi thì nhưng mà sau này á khi nào mà đến cái đoạn mà thanh tra quyết toán nó cần gì cứ gọi chị nhé nha dạ em cảm ơn chị ừ cứ gọi trong cuộc thanh tra hay đoàn về như nào có vướng gì mà nó bị vướng thì cứ gọi chị chị hỗ trợ thêm nhé dạ rồi vâng. yeah rồi yeah. Dạ. thế thì uh, lại nữa là mình có ờ, hài lòng hoặc là à, có cái vướng gì tức là trong quá trình dạy và học này giữa em này với giáo viên này rồi yeah. Dạ. à, quá trình học thời gian rồi các thứ á, thì em có cần góp ý gì thêm không đấy là góp ý thật lòng đấy đó tại vì để cho trung tâm ngày càng phát triển đó, đó thì mình phải dạ. tiếp nhận những cái mình làm được và những để phát huy những cái chưa làm được để mình còn rút kinh nghiệm thì em cứ chia sẻ thật lòng nhé đó em chia sẻ nói chung là sau khóa học này thì em rất là hài lòng với lại giảng viên giáo viên với lại nói chung là em cũng nắm được cái kiến thức nói chung mà cũng khá là sâu ờ, nên nói chung là em cũng không có cái gì ừ. phàn nàn hay là góp ý gì hết ừ. tại vì mọi thứ em đều cảm thấy hài lòng ừ để chị ờ, cảm ừ, ơn dạ. nhé ừ. dạ. đấy là là mình uh, cố gắng là sau này vận dụng kiến thức sau này mình có nhận thêm các công ty khác nữa thì cần gì cứ alo với chị hoặc trung tâm được chưa dạ, đấy dạ. thì trung tâm sẽ hỗ trợ trực tiếp cho em nhé để trong dạ, dạ trong cái công ty tất nhiên là công ty sản xuất này và có xuất ừ. khẩu cái mảng chả cá này thì ok rồi nhiều khi cái mảng sản xuất mặt hàng khác thì có thể nó cũng có những đặc trưng bởi vì như hôm trước cái phần giá thành á thì có giới thiệu mình là có ừ. nhiều phương pháp thì có thể là phương pháp theo phương pháp giản đơn này ờ, đơn hàng này hợp đồng á chưa thì nó có nhiều phương ừ. pháp đó thì có mỗi mặt hàng có thể là mình sẽ linh động cái phương pháp ờ, giá thành khác nhau đúng nhỉ đó thì cái đấy em cứ liên hệ với dạ. chị hoặc là trung tâm đó cả hai đều được nhá nhất trí chưa dạ rồi em cảm ơn chị rồi thế chị em dạ đi đón bé về thì cũng nghỉ sớm đi nhá nhá chúc em ngủ ngon nhá dạ, dạ rồi, chị cảm ơn nhá dạ chị cũng ngon, dạ rồi cảm ơn chị chào em